Dạ, TV256 xin mến chào quý vị. Dạ, vừa rồi thì um, TV256 được tin từ đài uh, AFE à, uh, nói rằng cơ quan à, ân xá quốc tế lên tiếng về sức khỏe của tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Tâm xấu đi vì chăm sóc y tế à, rất kém ở trong trại giam đây là hình ảnh của cô à, Nguyễn Thị Tâm nha cô à, Nguyễn Thị Tâm thì à, nói thật thì TV256 thường gọi cô là dân biểu Nguyễn Thị Tâm vì cô rất được những, những người dân thương mến thì trong cái phiên tòa mà xử vào tháng 12 năm 2021 thì chị Nguyễn Thị Tâm đã bị 6 năm kết án 6 năm tù trong trại giam à, bị giam ở tại trại giam là Gia Trung à, tỉnh Gia Lai đó. Tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Tâm người đang thụ án tù 6 năm trong trại giam Gia Trung tỉnh Gia Lai vì các hoạt động cổ suý nhân quyền và bảo vệ quyền đất đai có sức khỏe tồi tệ và tổ chức ân xá quốc tế nói đó là do chăm sóc y tế kém của trại giam. Theo thông tin từ gia đình, bà Tâm 51 tuổi đang bị nhân sơ tử cung và sức khỏe suy giảm trầm trọng. Tuy nhiên, không được điều trị ở chuyên khoa y tế bên ngoài mà chỉ nằm trại à, tại trạm xá của trại giam nơi trang bị y tế không được bảo đảm mình thấy mình thấy rất là buồn khi mà người bạn của mình là Nguyễn Thị Tâm là bị ờ, bị bệnh như vậy mà không được chăm sóc y tế buồn chứ rất là buồn tại vì sự việc này nó đã xảy ra nhiều rồi à, trong email gửi cho đài Á Châu Tự Do à, ngày 7 tháng 3 ăn sáng quốc tế nhắc lại việc ba tù nhân lương tâm bị chết trong khi thi hành án tù thời gian qua do không được chăm sóc y tế đúng mức. Ba người lẫn tù nhân đã đã bị chết trong trại giam. Tại vì họ không có đủ điều kiện, trại giam không có đủ điều kiện để mà chăm sóc y tế. Theo cô Mai, ngày 28 tây tháng 2 vừa qua, bà Tâm bị mất máu rất nhiều và được cán bộ trại giam đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Dân sự tỉnh Gia Lai bằng xe thùng, không có nhân viên y tế đi kèm trên quãng đường gỗ gồ ghề dài hơn 50 cây số. Cô Mai thuật lại qua điện thoại với phóng viên. Qua những đoạn đường xấu, xe sóc, mẹ tôi có nói rằng cảm giác cơ thể bị ra rất nhiều máu, yếu mệt. Tài xế họ không chịu dừng xe mặc dù mẹ tôi đập vào thùng. Bác sĩ kết luận là nhân sơ tử cung nhưng mẹ tôi không được ở lại viện để theo dõi hay điều trị dứt điểm. Bà Tâm bị đưa ra trại giam ngày ngay trong ngày. Hiện tại bà Tâm đang nằm ở trạm xá của trại giam. Sức khỏe của bà rất kém, đi lại cần có người dìu đi. Bà Tâm cho biết trước đây bà tự trồng rau cho mình và tham gia dọn dẹp vệ sinh trại giam nhưng không bị ép chỉ tiêu như tù hình sự. Những người không tham gia lao động thường bị giam trong bốn bức tường của trại giam, không được vận động và tiếp xúc với các tù nhân khác trong cùng khu vực giam tù chính trị. Cô Mai cũng cho hay mẹ mình phải tốn khoảng 500.000 đồng một tháng để mua nước đóng chai với giá đắt ở căng tin của trại giam để uống bởi vì nước uống cung cấp bởi trại giam không bảo đảm vệ sinh. Phóng viên có gọi điện cho trại giam Gia Trung để kiểm chứng thông tin nhưng không ai nghe máy. Đây là lần đi tù thứ ba của bà Tâm vì các hoạt động đấu tranh ôn hòa. Bà bị bắt vào giữa năm 2020 cùng với ba nhà hoạt động nhân quyền và quyền đất đai khác là bà Cấn Thị Thiêu cùng hai con trai là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư đều ở xã Dương Nội. Việc phản đối chính quyền địa phương thu hồi đất đai của người dân địa phương, rồi cấp cho dự án phát triển khu đô thị mà không bồi thường thỏa đáng cho người dân, bà đã bị kết án tù lần đầu vào năm 2008 về tội danh gây rối trật tự công cộng và lần thứ hai 2014 với tội danh chống người thi hành công vụ. cái này mình phải lên án cái chế độ mội rợ đó chế độ cộng sản rất là mội rợ những người yêu nước như chị tâm đó cần phải được bảo vệ chị tâm không có tội gì hết chị tâm là vô tội không có gì hết á mà mà ờ, cái chế độ này đó lại tòa án là tòa án diệt cộng đó lại kết tội chị là 6 năm tù 6 năm tù về những cái tội mà chị không có gây ra thiệt tình đó, mình cũng không có thể nào mà mình hiểu nổi cái nhà cầm quyền nó mang rợ như thế nào đối với gia đình chị Cấn Thị Thiêu chị Cấn Thị Thiêu bị biết bao nhiêu năm tù rồi biết bao nhiêu lần chị, phải vào tù rồi đã vậy rồi bây giờ bắt luôn cả hai người con của chị Cấn Thị Thiêu là là anh Trịnh Bá Phương và anh Trịnh Bá Tư nữa đây là những người mà mình biết rằng là uh, người dân Việt Nam rất là yêu mến tại vì đó chị tâm là chỉ người chỉ đi giúp đỡ cho những cái dân oan những những kẻ mà không có nhà không có cửa chỉ cung cấp gọi là thực phẩm cho những người dân oan như vậy rồi là chỉ bị bắt thôi chứ chị đâu có tội gì đâu mà ngày nay đó chỉ đã bị gọi là uh, bị bệnh như thế này máu nó ra nhiều ở tử cung là mình thấy là cái tình trạng nó nguy nguy hại đến sức khỏe rồi mà cũng không thả người ta ra để người ta trở về với gia đình nữa làm sao mà mình chấp nhận được rất rất rất là đau thương chị tâm chỉ có một đứa con gái nữa để uh, để mình vào cái trang nhà của chị Tâm thợ cấy nguyễn thị tâm Đây là thợ cấy Nguyễn Thị Tâm nè Mình đang vào uh, trang nhà của chị Nguyễn Thị Tâm đó Thì đây Vào ngày 4 tới tháng 3 nè SOS Sức khỏe thợ cấy Nguyễn Thị Tâm được quan tâm chiều ngày hôm qua 30 tháng 3 năm 2023 mẹ tôi gọi điện từ trại giam Gia Trung về cho gia đình đây là những bài boss chắc là con của chị Tâm nữa à, khi bắt máy tôi thấy giọng của mẹ tôi lạ hơn bình thường liền hỏi mẹ bị ốm à mẹ tôi nói rằng mẹ tôi đang phải ở bệnh xá của trại. Trước đó, vào ngày 28 tháng 2, mẹ tôi phải đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh Gia Lai vì mẹ tôi bị mất máu quá nhiều. Điều đáng nói là phía trại Gia Trung không có động thái quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mẹ tôi khi mẹ tôi bị mất máu nhiều, rất mệt nhưng họ vẫn chở mẹ tôi bằng xe thùng đi hơn 50 cây số. Trong khi tuyến đường quốc lộ đó đang thi công làm đường, mặt đường rất xấu. Trên chuyến xe ấy chỉ có một tài xế ngồi bên buồng lái, họ để mẹ tôi ở phía sau, khoang sau, không có nhân viên y tế đi cùng. đại khái cái bài cũng dài đó thì ờ, quý vị có thể đọc được nha quý vị có thể đọc được uh, TV256 chị kéo ra để rồi quý vị đọc đi sự thật thì uh, sức khỏe <laughs> của TV256 mà đọc cái này cũng rất là mệt tại vì uh, mình cũng yếu lắm chứ mình không phải khỏe mạnh gì đâu nhưng mà mình thấy tình trạng mà những người mà yêu nước mà bị tù giam như vậy đó mình mình rất là căm phẫn một căm phẫn một cái chế độ cộng sản mang rợ như vậy người dân không có quyền hành gì hết á người dân rồi là nó đặt luật ra để mà nó đàn áp những người dân thôi nó đặt luật ra những cái điều mà mà, mà rất là tồi bại giống như điều mà 331 gì đó lợi dụng quyền tự do dân chủ để mà để mà uh, gây tội còn nó là nó lợi dụng quyền tự do dân chủ thì được nó mới là thằng lợi dụng quyền tự do dân chủ để mà nó muốn bắt ai nó muốn bắt thôi đừng có bao giờ mà nói cái luật pháp với với nhà cầm quyền cộng sản tại vì đó toàn là những luật pháp mà mang rợ không à những luật pháp nó nó vi phạm vào hiến pháp trong khi hiến pháp là luật mẹ Đúng không? Lúc hiến pháp ờ, điều 25 là luật mẹ. Ờ, điều 25 nó có quyền tự do ngôn luận, người dân có quyền tự do ngôn luận. Người dân có quyền tự do biểu tình và người dân có quyền tự do lập hội. Người ta có quyền biểu tình. Đó là luật mẹ. Đằng này nó đẻ ra toàn bộ luật hình sự là mấy cái luật con mà luật con toàn là vi phạm vào cái điều lệ luật mẹ nó chẳng khác mà mà nó ờ, cái chế độ cộng sản nó là loạn luân đó luật pháp của nó loạn luân đó là luật con rồi hãm hiếp luật mẹ đó lấy cái điều mà mà uh, chống người thi hành quân phận sự gì đó hoặc là uh, cản trở cái gì đó rồi nói rằng là vi phạm cái tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa trong khi người ta có quyền tự do ngôn luận thành ra toàn là luật con mẹ nó ăn hiếp luật mẹ không à luật con hãm hiếp luật mẹ là gì đó luật mẹ thì là quyền tự do ngôn luận trong khi luật con thì ra cái điều gọi là uh, tuyên truyền chống phá nhà nước tuyên truyền cũng là lời nói thôi cũng là quyền tự do ngôn luận thôi đây là kể lại là cái cái người con chắc đi thăm mẹ đây nè đó quý vị có thể đọc đi những cái cái gia đình người ta đang êm ấm rồi bắt giam người ta bắt giam những người yêu nước như vậy mà họ không có tội gì hết á mà 6 năm tù trời đất ơi mà bây giờ người ta đã bị bệnh nặng như vậy mà cũng không thả người ta nữa Biết bao nhiêu người chết ở trong trại giam rồi. Biết bao nhiêu chết người trong trại giam rồi. Mà bây giờ một phụ nữ như vậy một phụ nữ như vậy họ có họ, họ đâu có tội tội ác gì đâu mà phải giam cầm người ta cái tuổi mang rợ một cái chế độ mang rợ vô cùng mang rợ giống như gia đình của anh Trịnh Bá Phương nè đây anh Trịnh Bá Phương nè đó anh Trịnh Bá Phương nè bắt người ta bắt cả nguyên cả gia đình nữa đó đó trịnh bá phương đó coi nó mang rỡ không rồi gia đình ờ, chị cấn thị thiêu nữa trịnh bá khiêm nữa để mình vào mình kiếm ờ, trịnh bá khiêm thôi tại vì anh Trịnh Bá Kim nữa là là chồng của chị Cấn Thị Thiêu thì mình biết rõ điều đó rồi anh Trịnh Bá Kim lại có những cái nội dung không hiển thị nè coi như bị xóa rồi đó cái đây là cái trang nhà của anh Trịnh Bá Khiêm là là ba của anh Trịnh Bá Phương đó người dân người ta thương không người dân người ta thương người ta đặt nhạc cho nó đó những người, người tù nhân tù nhân chính trị đây nè cũng như khủng khoản gọi là lý tưởng và tranh đấu cùng mình thì sau 3 tháng đầu họ không khắc phục được bệnh tôi nhiều lần ông Dũng vào trạng giam để uh, đưa ra cái khoản mua chuộc bệnh tôi nhưng họ đã thất bại và sau đó họ tiếp tục ra một cái lệnh giam 3 tháng nữa tức là người tôi bị tạm giam 6 tháng thì họ vẫn không thể mua chuộc bệnh tôi và ở tại phủ trại giam thì số một chiếc máy điện thoại số của ông Trung để đấy để chờ người tôi thay đổi để chờ người tôi thỏa hiệp liên tục trong suốt 6 tháng trời bất cứ khi nào thì tôi đổi ý thì có thể gọi ngay cho ông trung giám đốc quản thành phố khi đó thì đó là một cái sự à, à, mà tôi cần phải à, lên án việc mà ông giám đốc quan là ông trung mà hiện nay ông lại đang là lên chức thành là chủ tịch của thành phố hà nội đó là từ cấp thành phố đã có những cái sự đê tiện và uh, những trò bì ổi đã áp dụng đối với tôi Ờ, vâng à, sau ờ, trong cái thời điểm đó thì bố tôi cũng bị đánh đập rất là tàn bạo đưa về tại trại đồn Kim Chi của quận Hà Đông một cái đồn đang khét tiếng nơi mà đã có nhiều người và đó không thể trở về thì trong cái đồn Kim Chi thì bố tôi bị những cái hình thức là tra tấn bằng cái việc cả một gia đình bị tù tội Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư rồi cả uh, cả anh Trịnh Bác Khiêm nữa rồi chị Cấn Thị Thiêu nữa bốn người đều bị tù tội là không cho màn trong tôi ngủ và họ rất là đó anh Trịnh Bác Khiêm đó đây là hình ảnh Trần Bác Khiêm đây của tôi chứ chế độ gì mà mang rợ như vậy số cái à, cái việc mà bố mẹ tôi đã phải gánh chịu đó là ngay sau ngày 25 tháng 4 năm 2014 khi mẹ tôi bị bắt thì vào đến trại tạm giam số 3 công an thành phố Hà Nội mẹ tôi đã tuyển thực 11 ngày trong đó 6 ngày đầu thì tôi không uống một giọt nước và ngày thứ 8 là da sắc của người tôi đã chuyển màu tím tái tím đen sau đó họ đã đưa đi cấp cứu ở tại trại à, ở gia số 3 họ đưa đi cấp cứu sau khi mẹ tôi tỉnh lại thì mẹ tôi tiếp tục để thực thêm 3 ngày nữa tức là 11 ngày để phản đối cái việc nhà cầm quyền cộng sản đang mấy cái nhà cầm quyền đó mấy ông có mắc cỡ không có mấy ông có xấu hổ không mấy ông có thấy người dân sợ mấy ông không gia đình Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư này có sợ các ông không? Họ đâu có sợ đâu. Họ dẫn các tiếng nói lên phản đối cái sự mà tồi bại của các ông, lên án cái sự độc ác của cái chế độ Cộng sản này. Họ đâu có sợ đâu. sử dụng bạo lực và nhà tù để đàn áp và cai trị nhân dân cướp bóc đất đai từ sản xuất của người dân và sau à, ngày uh, à, 7 tháng 9 năm 2014 thì uh, tòa án của quận Hà Đông đã đưa bố mẹ tôi ra xét xử và tháng 11 là tòa án thành phố Hà Nội cũng đã đưa ra xét xử tuyên xử phúc thẩm đối với bố mẹ tôi. Tôi ước mong đó TV256 ước mong là cái thằng khỉ Nguyễn Phú Trọng cái thằng khỉ đột Trường Sơn nó ở trong, sống ở rừng Trường Sơn đó thành ra mình gọi nó là thằng khỉ nó không có biết luật lệ gì hết đó. nó sẵn sàng nữa là thằng Nguyễn Phú Trọng đó nó đạp điều lại đảng để nó làm cái nhiệm kỳ ba hiểu không mới đầu là nó xin làm nửa thêm thêm nửa nhiệm kỳ nữa xong nửa nhiệm kỳ bây giờ nó tiếp tục nó làm thêm nhiệm kỳ ba tổng chức tổng bí thư nữa nó là cái thằng khỉ khỉ Trường Sơn thành ra nó trong rừng nó đi ra mà thành ra nó đâu có theo cái điều lệ đảng con khỉ gì đâu thấy không mong rằng cái thằng khỉ trường sơn mày phải coi cái clip này để mày thấy người thằng tv 256 này chửi vào mặt của mày á chửi vào mặt của mày và lên án gọi là năm cái tên triệu năm triệu đảng viên ờ, đảng cộng sản rất là hèn hạ để cái thằng khỉ trường sơn đó nó cầm đầu không? Rất là hèn hạ. Tại sao mày có điều lợi đảng mà? Điều lợi đảng là chỉ có làm hai nhiệm kỳ thôi. Hai nhiệm kỳ là tối đa thôi. Tại sao thằng Nguyễn Phú Trọng nó làm tới ba nhiệm kỳ mà 5 triệu đảng viên đều hèn hạ, không có dám làm cái gì cái, cái thằng ờ, thằng khỉ Nguyễn Phú Trọng hết. Trả lời cho tv sáu đi, cũng như trả lời ờ, toàn dân đi. Toàn dân có cái cái thắc mắc như vậy đó. Người dân người ta cũng thắc mắc gì? tại sao mà mà, mà, mà hành động gì mang rợ gì hành động như vậy đâu có khác gì con khỉ ở Trường Sơn đâu phải không cái thằng Nguyễn Phú Trọng đó nó đâu có khác gì con khỉ ở Trường Sơn đâu Đúng không bộ nó không biết đọc luật hả mà 5 triệu đảng viên không biết đọc luật hả? tại sao mà vẫn uh, uh, tiếp tục ờ, để nó làm nữa là chức tổng bí thư như vậy để một cái con khỉ mà nó nó nhảy bàn đập như vậy để mà nó làm ờ, tiếp tục làm ờ, chức tổng bí thư 5 triệu đảng viên hèn hết thì giải tán đi giải tán cái đảng cộng sản đi để cho người dân gọi là ờ, sống là sung sướng một tí hãy xé bỏ cái lá cờ phúc kiến đi cái lá cờ đỏ sao vàng là cái lá cờ của Tuấn Phúc Kiến ai cũng biết điều đó Phúc Kiến là ở bên Tàu á rất là nhục nhã một cái chế độ rất là nhục nhã không có không có cử một được một người để mà tạo ra một cái lá cờ ờ, cho cái tổ quốc của mình nữa mà lấy cái lá cờ đỏ sao vàng của Tinh Phúc Kiến cờ đỏ sao vàng này nó có từ năm 1933 lần rồi lấy làm cờ ờ, ờ, làm cờ tổ quốc như vậy được hay không rồi nó lại sử dụng cái thằng mà gián điệp giặc tàu Hồ Chí Minh nữa cái thằng gián điệp giặc tàu Hồ Chí Minh nữa rồi mới đầy đọa cả cái dân tộc Việt Nam này nó là thằng giặc tàu tự nhiên rồi đưa nó lên ờ, làm làm chủ tịch nước để ngày nay người dân Việt Nam mới khổ sở như thế này TV256 là có đủ bằng chứng đó, đó đủ bằng chứng để mà mà mà mà tố cáo cái thằng ờ, gián điệp giặc tàu Hồ Chí Minh nữa đó bởi vì thằng thằng giặc tàu nó mang rợ lắm nó rất là mang rợ nó sử dụng cái chiêu thức của lã bắc vi đó cách đây 2.000 năm lã bắc vi cũng cũng dùng cái thuyết gọi là buôn vua đó để, để, để mà nó xây dựng lên cái thằng hồ chí minh coi như là vua của dân tộc việt nam đó bởi vì đất nước việt nam mới khổ sở như thế này chứ thằng chứ thằng Hồ Chí Minh nó đâu phải là người Việt Nam đâu nó là một thằng giặc tàu nó là thiếu tá Hồ Quang ở đây nè bây giờ mình mình lấy tài liệu ra mình cho quý anh chị em coi có rồi giận quá giận quá giận luôn đó rồi mình có rồi nè đó tử việt của đảng cộng sản việt nam nè đây là cái lá cờ của tỉnh phúc kiến đây nè đó cái lá cờ của tỉnh phúc kiến rõ ràng như vậy đó ê, ê, Đó có phải là ờ, lá cờ của tỉnh Phúc Kiến không? Đây là bằng chứng nè Bằng chứng Hồ Chí Minh là gián điệp của của của Trung Cộng đây nè Đầy đủ gọi là bằng chứng hết á Nó mang cái lá cờ ờ, Phúc Kiến lên Nó làm cờ ờ, Tổ quốc Việt Nam nè Nó có phải là nó, nó, nó, gây tội ác đối với dân tộc Việt Nam không? Chỉ có thằng giặc tàu mới dạy mình thờ Mao Chủ tịch thôi. Đó, nó kêu Tố Hữu làm cái bài thơ đó. Thờ Mao Chủ tịch, thờ Stalin. Đủ đủ bằng chứng để mà mà mà ờ, nó là một cái thằng gián điệp giặc tàu đó, đó nó bằng ờ, đồ cũng giống nhau cũng gì giống như chu ăn lai giống như là mao trạch đông thôi nó đâu có khác gì đâu còn cái tay thì nó cầm viết giống như cầm ờ, cây cỏ sơn gì đó nó đâu phải nói đâu cái cái, cái tay nữa nè nó cầm cái viết giống như cây cỏ, cỏ sơn gì đó còn viết tiếng việt thì lỗi chính tả tùm lum tà la hết nó đâu phải là người việt nam đâu nó tròn là viết những cái ký tự là phiên âm không à bằng chứng rất rõ là là nó nó không phải là uh, Nguyễn Ái Quốc Nguyễn Ái Quốc đã chết trong cái nhà tù Hồng Kông rồi đây nè trang 79 trang 79 trong cái từ thực dân đến cộng sản nè của ông Hoàng Văn Chí viết viết rất là rõ nè. Thấy không? Năm 1933 này mặt tháng Pháp ghi vào hồ sơ Nguyễn Ái Quốc đã chết ở bên Hồng Kông rồi. Còn cái gì nữa? Thành ra nó dựng lên một cái Hồ Chí Minh để mà làm chủ tịch nước thôi. Chứ sự thật là Nguyễn Ái Quốc là đã chết bên nhà tù Hồng Kông rồi. Câu chuyện nó đã rõ như vậy mà. Lịch sử người ta đã ghi lại như vậy rồi. Đúng không? Thành ra cái cái cái cái thằng mà Hồ Chí Minh sau này là nó chỉ là nó không phải là Nguyễn Ái Quốc nó nó tự nhận nó là Nguyễn Ái Quốc đó thằng thằng này là thằng thằng Hồ Chí Minh đây nè nó là thằng gián điệp tạo thiếu tá Hồ Quang thôi đó thử hỏi th uh, Hồ, ờ, Nguyễn Ái Quốc khi xưa là là thắt cravat nè à? hỏi Hồ Chí Minh hồi nào tới giờ có thắt cravat không không có nó là một người khác mà nó là một người tạo mà nó đâu có quen thắt cravat đâu còn ờ, còn còn Nguyễn Ái Quốc là người ta đã từng sang Pháp rồi người ta còn biết thắt cravat đó chế độ cộng sản có dám thử ờ, DNA xác của Hồ Chí Minh không làm sao mà dám bằng chứng nó rất là rõ là nó là một tên tàu đây là cái cái cái cái cái mà TV256 viết ra tất cả những tài liệu bằng chứng như vậy để mà tố cáo cái thằng Hồ Chí Minh là một thằng gián điệp ờ, Trung Cộng thôi, Nó là thiếu tá Hồ Quang đó. Rất là mang rợ. Một cái chế độ mà cái đất nước mình đó từ hồi mà có Hồ Chí Minh từ hồi mà mang cái cờ đỏ sao vàng này đó là toàn dân khổ tới như thế nào mang cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến mình thử hỏi lá cờ này nó đến từ đâu nó đến từ giặc tàu ngay cái trận mà Điện Biên Phủ cũng vậy thôi Điện Biên Phủ ờ, thắng giặc Pháp năm 1954 cũng đâu phải là Võ Nguyên Giáp đâu Võ Nguyên Giáp chỉ là Hồ Chí Minh rồi là thăng đại tướng ngang hông thôi. Chứ sự thật thật ra là có ba cái vị tướng của Tàu uh, đánh trong cái trận Điện Biên Phủ làm một là ông Trần Canh, hai là, là Lã Quý Ba, cùng ba là Di Quốc Thanh. Ba vị tướng Tàu đánh thắng trận Điện Biên Phủ chứ không phải là Võ Nguyên Giáp Võ Nguyên Giáp chỉ là thằng tướng bù nhìn thôi thì ba cái thằng tướng tàu cộng với Hồ Chí Minh nữa là bốn thằng tàu bốn thằng tàu nó mới thắng giặc Pháp nếu mà nó là người Việt Nam đó nó đâu có ngu dại gì mà mà mà chia đôi cái đất nước ra làm hai đâu nó là thằng tàu thành ra nó muốn chia đôi cái đất nước ra làm hai để tiếp tục đánh nhau nữa để tiếp tục đánh nhau nữa cho Việt Nam mình yếu đi để cho thằng Tàu nó dễ thôn tính khi sau này thôi. Chứ sự thật trên nó là người Việt Nam á, là nó phải đuổi thằng Pháp ra khỏi đất nước Việt Nam. Mày đã thua trận điện biên phủ rồi tao gia hạn cho mày trong vòng một tháng phải rút ra khỏi nước Việt Nam để mà trả độc lập cho đất nước Việt Nam. Chứ mình khùng hay sao mình đánh thắng thằng Pháp. Mình đã thắng thằng Pháp rồi mình lại chia đôi cái đất nước của mình làm sao tôi là người Việt Nam tôi thắc mắc cái điều đó đó hồi nhỏ tới lớn tôi sanh ra là tôi thấy cái điều đó là cái điều rất là vô lý Hồ Chí Minh chiến thắng giặc Pháp mà nếu Hồ Chí Minh là người Việt Nam rồi có khùng hay sao mà chia đôi cái đất nước của mình mình là cả chiến thắng là mình mình mình mình, mình chia đôi cái đất nước của mình với cái mục đích là gì cái mục đích là mình làm cho dân tộc Việt Nam yếu đi mình nhìn cái cải cách ruộng đất đi mình cũng biết rằng là là là Hồ Chí Minh là thằng giặc tàu rồi người ta chỉ, chỉ coi cái cải cách ruộng đất thôi cải cách ruộng đất là hàng 500 ngàn người về Việt Nam bị bị chết về cái cái vấn đề mà đấu tố đó cải cách ruộng đất đó mà cái đấy cải cách ruộng đất nó lấy cái mà nền tảng của nó là trí phú địa hào, đào tận gốc, trấp tận rễ. Không có người Việt Nam nào mà đi mà lấy cái trí phú địa hào, đào tận gốc, trấp tận rễ đó á. Đâu có người Việt Nam nào khùng như vậy mà đem ờ, cả trí thức, ờ, những người trí thức, những người giàu có rồi ờ, rồi chôn sống hết như vậy. Đào tận gốc, trấp tận rễ hết vậy. Đâu có người Việt Nam nào mà khùng vậy. Chỉ có thằng giặc tàu Thằng giặc tàu mới lấy ra trí phú địa hào, đào tận gốc trấp tâm rễ. Cái thằng giặc tàu nó mới ác như vậy. Người Việt Nam không nào mà ác với người Việt Nam. Tại sao người Việt Nam lại muốn người là chôn hết trí thức của mình? Phải không? Tất cả là những cái mà lịch sử mình cần phải biết như vậy. Cái lịch sử cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến cái lịch sử Hồ Chí Minh là một tên gián điệp giặc tàu là có thật mà người ta đã chứng minh được bởi vì cái đất nước Việt Nam mình mới khổ sở như vậy và người Việt ở hải ngoại không bao giờ 5.3 triệu người Việt hải ngoại không bao giờ chấp nhận cái lá cờ của Phúc Kiến hết á. Mình thấy người Việt hải ngoại họ phẫn nộ với cái lá cờ Phúc Kiến không? Mình thấy một Trần Trường ờ, năm 1999 không? Trần Trường chỉ cầm cái lá cờ đỏ sao vàng thôi là có cả 50.000 người biểu tình. Không có người Việt Nam nào mà chấp nhận cái lá cờ mà Phúc Kiến hết á. Lá cờ Phúc Kiến mà làm cái lá cờ Tổ quốc hết á. Đầu voi phất ngọn cờ vàng là nó có từ hai bà Trưng đó từ thời uh, ờ, 2.000 năm cách đây rồi. Cái nền tảng nó vẫn là cờ vàng và sau này vua Thành Thái đã đã đã đã chọn là cờ vàng ba sọc đỏ. Có từ năm 1890 thời vua Thành Thái. Thời đó mà vua chống Pháp đó. Không có ai mà chọn mà lá cờ đỏ sao vàng hết đó. Cờ đỏ sao vàng người ta biết rõ là phúc kiến thành ra 5.3 người Việt ở hải ngoại mình không thấy ai mà có thể mà dám dám là can đảm để mà dùng cái lá cờ đỏ sao vàng hết á chỉ ngoại trừ nó trong cái mấy sứ quán Việt Cộng thì nó phải dùng cái đó thôi mà khi mà nó dùng cái đó, đó là nó đi đâu là bị đồng bào đập đến đó bị đồng bào biểu tình đến đó chế độ Việt Cộng đi đến đâu là đồng bào hải ngoại biểu tình đến đó tại vì người ta không chấp nhận được cái lá cờ Phúc Kiến người ta biết rõ là cái lá cờ của đỏ sao vàng phúc kiến mà ờ, của giặc tàu mà nó nhục nhã đến cỡ nào phải không sự thật là vậy đó nói thật mình nhìn thấy anh em mình bị tù là mình mình giận ghê lắm tất cả những người đó là những người yêu nước những người đó là những người yêu nước thì làm sao mình không đóng được mình biết mà mình biết rất rõ là đó là những người yêu nước mà mình nhìn thấy những cái người mà tù nhân trên đây đó những cái hình ảnh tù nhân như vậy mình không bao giờ mình quên được hết á Nguyễn Thị Tâm đây nè Cấn Thị Thiêu nè Dương Nguyễn nè Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư nè, rồi Huệ Như nè, Phạm Đông Trang nè, Nguyễn Văn Hòa nè, Nguyễn Văn Hóa nè, Nguyễn Viết Dũng nè. Đây là tất cả là những người yêu nước. Tức chứ. Biết bao nhiêu người yêu nước đã bị bắt ở bỏ trong tù á rồi hỏi làm sao mà mình không phẫn nộ tại vì họ không có tội gì hết á thôi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe mình nói đây cũng cũng cũng tạm tạm đủ rồi mình nóng quá rồi mình khuê rồi mình mình mình ngạt thở nữa thiệt á sức khỏe mình cũng không có không có cho phép nữa thành ra mình nói gì là cũng tạm đủ rồi cảm ơn quý vị đã lắng nghe nha